Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Huỳnh. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với vấn đề về thẻ tín dụng và mình đã qua được à, khoảng 8 à, tới 10 cái chủ đề của thẻ tín dụng rồi thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu những cái thẻ mà mình đang xài. Nhưng mà mình à, mỗi video này mình sẽ làm một video ngắn thôi để cho từng cái video là từng cái thẻ để cho mọi người khỏi nhầm lẫn. Đó. Thì cái thẻ đầu tiên trong cái video này mà mình muốn giới thiệu với mọi người đó là thẻ double cashback nó ừ. sẽ có cái màu là xanh dương màu xanh nước biển và những thông tin của mình ở đằng sau mình chỉ show đằng trước cho mọi người xem thôi đó và về cái thẻ double cashback này nó sẽ có những cái benefit như là khi mà bạn mua bất kỳ tất cả các sản phẩm nào luôn nó sẽ cho bạn lại một phần trăm và khi các bạn mua hàng mấy bạn mua xong đúng không thì các bạn bắt đầu trả nợ thì nó sẽ cho double cashback lần nữa đó như là bạn mua thì bạn phải trả giống như là nó nó nó yêu cầu phải nó đề nghị các bạn phải trả thì ờ, sau một khoảng khoảng thời gian mình xài cái thẻ uh, uh, Citibank này của uh, thẻ double cashback này của Citibank thì mình uh, cảm thấy uh, nó rất là tiện lợi và ai hầu như hầu như thôi ai cũng thường có những cái cái, cái thẻ của Citibank tại vì Citibank nó có liên kết với Costco và nó sẽ làm một thẻ riêng nữa và cái benefit của cái thẻ Costco đó nó cũng khá là tốt và khi mà các bạn apply thẻ Costco thì nó sẽ apply một cái thẻ khác của Citibank không phải thẻ này nha thẻ này là mình apply riêng không phải của Costco à, thì cái thẻ này nó rất là tiện lợi và nó hầu như là lúc nào cũng báo cho mình là double cashback đó là double là hai đúng không thì bạn mua một thì khi bạn trả nó sẽ trả là bạn thêm một phần trăm nữa đó thì cái thẻ này rất rất là hay và mình đã xài cái thẻ này được khoảng uh, một năm <clears throat> mình đã xài thẻ này được khoảng một năm rồi và nếu mà các bạn ở Mỹ thì các bạn uh, nên apply cái thẻ này và mình sẽ làm tiếp theo những thẻ khác và video này cũng sẽ làm ngắn thôi mỗi cái video là mỗi cái thẻ để cho mọi người phân biệt một cách nó dễ dàng